chào ờ, tất cả anh em đồng nghiệp lâu lắm rồi ờ, mình mới lại sách ờ, cân đi câu Đây, hôm nay là làm lễ khai cân đầu năm hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn mong anh em tiếp tục ủng hộ cho kênh nhịp sống miền trung của mình nha để có động lực ra nhiều video hấp dẫn hơn wow đi uh, cầu khị đấy hôm nay uh, mình sẽ câu cá lóc ở Siri Hồ này lâu lắm rồi mới trở lại đến đây cũng uh, à, 4 năm tháng rồi Hôm nay à, thì mình sẽ sử dụng con môi này để à, khai cần Đây. Ồ, cả khúc khúc Ồ <coughs> hôm nay à, trời rất là đẹp luôn nắng ấm lên cả rồi anh em lọc wow wow wow cuối cùng cũng lên à, được một em lọc wow. có nuôi bằng canh cá lóc đầm chất Huế khai cần thành công à. vào đó chị yên tâm Tiếp tục cố cá lóc mồm quả cố cá diệt à <laughs> khai cưng đâu lắm khai cơ rồi vùng nữa đi bùa ờ mở chi đi để ờ, dạng hướng dạng cổ cái đẹp đẹp đó đấy mà ăn mà vẫn kịp cái là chung có hang không á thì nó thì buổi chiều thôi ừ. quyết tâm ờ, đầu năm không để móm nên lúc này câu được một con cá lóc giờ chuyển sang ờ, ờ, câu cá chạch Cần... năm lóc thì lóc nguyên năm rồi <laughs> Cần thủ uh, từ Sài Gòn ra luôn đi ề cực ô, Cô thì chưa lên đây Mình mong bạc ngạc luôn Đó, chuẩn bị đây Cô Hương Ôi Đi câu nhỏ cho chắc Đi câu nhỏ mà viền cái câu to Đúng chắc <laughs> miếng sơ miếng chắc cho rồi <laughs> làm cái to mới khó coi <laughs> nắm tay trái á để vin nắm tay trái để vin tay phải vin vô vậy rồi các bạn nhìn ô oh, cái giếc cả hàng nghìn con luôn lúc nào à, fan câu cái việc à, theo mình mình chị cho đánh tôi cạn móc là móc người này máu máu lên máu lên môi đâu rắn rắn biết là gì to lắm chắc rồi Mỗi bùi nữa rồi <laughs> chậm ồ chậm biang này thải đấy biang ừ. thì chậm là hút tay tay họ thì biếng rồi rồi vội có lấy gì nữa tờ tờ có tờ bò lên ờ, trên đọt cây rồi dừng nhìn nữa rồi ờ, đi câu cá gặp sạc thủ rồi lên đây lên đây lên lên đọt rồi còn đi ôi dài ấy trên đọt kỹ đó nhỏ nhỏ chứ là trái ôi giời có, có, có, có, có, có, có, có, thôi đưa đừng chơi đừng con con con ờ, một người rưỡi rồi rồi đấy bắt rồi thả vô rừng cho sống cả tôi ui đưa đưa cái đầu lên này ui dần cái đầu lên lão của cha con chạy lên cái nắng tới à to quá à, từ từ từ đất vàng được dành tịch ở đây chơi đẹp em Cuộc chiến với à, rắn hổ chúa vẫn chưa kết thúc Các bạn xem à, cá diệt mà giống như là cá núi Cá diệt tự nhiên như cá núi

Không, giao cho em. Đang học ra đi. đầu năm ờ, gặp cả mõm rồi ham ờ, theo đuổi ờ, con rắn Đến bây giờ vẫn chưa có cá cá thì rất là nhiều Đây, Các bạn thấy Cái diệt mà nó lên thở như là cả núi Nó ngang Tạm biệt các bạn